đang đợi họp Khi bạn nhức đầu Những âm thanh bình thường cũng có thể trở nên đáng sợ Viên sủi Efferagan chứa 500mg paracetamol Tan nhanh trong nước giúp thấp thu nhanh Làm cơn nhức đầu giảm nhanh Hiệu quả thiệt Efferagan giảm nhanh cơn nhức đầu Câu dùng Efferagan cho người bị suy gan và diễn paracetamol Đồng kỹ những giờ sử dụng trước khi dùng